Cô chào các em Hôm nay các em học bài luyện từ và câu Câu kể ai là gì của tuần 24 Bây giờ cô và các em cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của bài học này nhé Đầu tiên là phần nhận xét Cô có 3 câu như sau Câu 1 Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta Câu 2 bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công Câu 3 Bạn ấy là họa sĩ nhỏ đấy Trong ba câu cô vừa đọc Các em tìm cho cô những câu nào dùng để giới thiệu Câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi Sau đây cô sẽ cho các em một số gợi ý Câu nêu nhận định là đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá về một ai đó hoặc một vấn đề nào đó. Còn câu dùng để giới thiệu cho biết một vài thông tin cần thiết như tên, tuổi, địa chỉ, vân vân về một người nào đó cho người khác biết. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và làm bài nhé. để xem các em làm bài có giống đáp án của cô không nào. Câu dùng để giới thiệu Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Câu dùng để nêu nhận định Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Trong ba câu này, tìm cho cô bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì bộ phận nào trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Để tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi đúng thì các em sẽ đặt câu hỏi như sau. Câu 1 Ai là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta? Bộ phận trả lời cho câu hỏi ai thì các em tìm được từ đây tiếp theo các em đặt câu hỏi đây là ai bộ phận trả lời cho câu hỏi là ai thì các em tìm được là Diệu Chi bạn mới của lớp ta ở câu 2 các em sẽ đặt câu hỏi như sau ai là học sinh cũ của trường tiểu học thành công bộ phận trả lời cho câu hỏi ai thì các em sẽ tìm được bạn Diệu Chi Tiếp theo các em hãy đặt câu hỏi Bạn Diệu Chi là ai? Bộ phận trả lời cho câu hỏi là ai? Thì các em sẽ tìm được là học sinh cũ của trường tiểu học thành công Với câu thứ ba, các em cũng đặt câu hỏi như sau Ai là một họa sĩ nhỏ? Bộ phận trả lời cho câu hỏi ai? Thì các em sẽ trả lời được từ bạn ấy Tiếp theo các em đặt câu hỏi bạn ấy là ai Bộ phận trả lời cho câu hỏi là ai thì các em sẽ tìm được là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em vừa tìm hiểu xong phần nhận xét, cô rút ra được hai câu hỏi sau. Câu hỏi 1 Các câu giới thiệu và câu nêu nhận định về bạn Diệu Chi là kiểu câu nào, dùng để làm gì? Câu 2 Bộ phận chủ ngữ trong câu kể ai là gì Trả lời cho những câu hỏi nào Bộ phận vị ngữ trong câu kể ai là gì Trả lời cho những câu hỏi nào Bây giờ các em suy nghĩ và tìm câu trả lời nhé để xem các câu trả lời của các em có giống ý của cô không nào. Câu 1 Các câu giới thiệu và câu nhận định về bạn Diệu Chi là kiểu câu kể ai là gì. Và kiểu câu kể ai là gì này được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó. Ở câu 2, bộ phận chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai còn bộ phận vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì. Đây là sơ đồ về câu kể ai là gì. Thì các em nhớ cho cô câu kể ai là gì có hai tác dụng. Thứ nhất dùng để giới thiệu, thứ hai là nêu nhận định về một người, một vật. Câu kể ai là gì gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, bộ phận thứ hai là vị ngữ. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Kiểu câu ai là gì khác hai kiểu câu đã học. Ai làm gì, ai thế nào, ở chỗ nào. Thì ba kiểu câu này khác nhau chủ yếu ở bộ phận nào vậy các em? Đó là bộ phận vị ngữ bộ phận vị ngữ khác nhau như thế nào câu kể ai làm gì thì vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì câu kể ai thế nào vị ngữ trả lời cho câu hỏi như thế nào câu kể ai là gì vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì là ai là con gì câu kể ai là gì gồm có mấy bộ phận bộ phận đó trả lời cho câu hỏi nào đây là sơ đồ câu kể ai là gì cũng chính là nội dung của bài học của ngày hôm nay. Câu kể ai là gì gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Câu kể ai là gì được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người một vực nào đó. Đây cũng là phần ghi nhớ, các em sẽ đọc nhiều lần. Sau đó chúng ta sẽ sang phần luyện tập nhé. Bài 1. Tìm câu kể ai là gì trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của nó. Trước hết, muốn tìm đúng câu kể ai là gì thì các em sẽ tìm bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì và bộ phận nào trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Đó là câu kể ai là gì. Sau đó các em nêu tác dụng của mỗi câu kể ai là gì. Thì cô nhắc lại cho các em nhớ câu kể ai là gì có hai tác dụng. Thứ nhất là dùng để giới thiệu. Thứ hai là nêu nhận định về một người, một vật nào đó. Sau khi các em làm xong bài 1 thì à, cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài 1A Câu kể ai làm gì cô tìm được là Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào vị trí tạo Thì tác dụng của câu kể ai là gì? Là câu giới thiệu về thứ máy mới Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn qua phần câu B Câu kể ai là gì? Là câu lá là lịch của cây Tác dụng là nêu nhận định chỉ mùa Sau đây các em sẽ làm tiếp theo Bài tập A, B, C vào vở nhé Tiếp theo qua bài tập số 2 Dùng câu kể ai là gì Giới thiệu về các bạn trong lớp em Hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em với bài tập này, cô sẽ gợi ý cho các em như sau. Để giới thiệu về các bạn trong lớp, em hãy suy nghĩ về tình huống giới thiệu. Giới thiệu về các bạn trong lớp với một bạn mới vừa chuyển từ trường khác về hoặc là giới thiệu với cô giáo chủ nhiệm mới. Còn em nào giới thiệu từng người trong ảnh chụp của gia đình thì đầu tiên các em phải giới thiệu là tổng số người trong bức ảnh rồi sau đó các em sẽ giới thiệu lần lượt từng người Họ làm gì, họ bao nhiêu tuổi, họ làm nghề gì, vân vân Bây giờ các em sẽ làm bài tập số 1, số 2 vào vở nhé. Cô chúc các em học tốt. Chào tạm biệt các em.